Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay à, Ngày hôm nay thì mình làm một series à, tất cả những lô đất tại khu công nghiệp Bầu Bàng Và đặc biệt lô đất này nằm trên trục đường D2 là một trong những cái trục đường lớn của Bầu Bàng cũng như là một trong những cái trục đường huyết mạch kết nối à, với trục đường N e. và đây là hướng này là hướng trục đường N e ạ như cả nhà thấy là từ vị trí à, đường D2 này từ vị trí lô đất ra trục đường d hai chỉ tầm khoảng là 300m thôi ạ. À. Và điều đặc biệt thì à, hướng trục đường d hai này nó sẽ song song với trục đường quốc lộ 13 và nó sẽ kết nối đi à, các cái à, vị trí của trong khu công nghiệp màu vàng. Ví dụ như à, đây là các à, nhà máy này, à, như cái nhà Thái đây. Xung quanh đây là những cái nhà máy và cái khu dân cư ở và hiện tại thì ở đây là dân cư xây được tức là mật độ xây dựng được rất là đông dân cư ở đây cũng rất là đông à, lưu lượng xe ở đây thì à, di chuyển cũng à, à, khá là nhiều và hiện tại đặc biệt đây tại cái nhà thái ạ à, cái nhà thái thì đây là lô đất của mình và ở lô đất này cũng giống như những à, lô đất mình vừa vay xong đó là diện tích là 5 nhân cho 30 tổng diện tích nó là 150 mét vuông và như đây ạ à, như cái nhà thái ạ à, đây là cái cọc nha cả nhà trong này thì mình chỉ ước lượng thôi từ cái vị trí à, vị, vị trí này và cây này thì khoảng 5 mét à, 5 mét và vỉa hè vỉa hè thì cũng 5 mét luôn nha cả nhà và chiều sau nó là 30 mét và chiều sau phía ngoài này ạ à. chiều sau phía này là 30 mét và hiện tại thì lô đất này có giá cực kỳ hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn nha đó là 1 tỷ 700 triệu wow giá cực kỳ hấp dẫn đúng không ạ và mình có thể đầu tư được đúng không cả nhà à, hiện tại khu vực bầu bàng là một trong những khu vực mà mật độ mua bán kinh doanh bất động sản cực kỳ lớn cũng cực kỳ là nhiều à, các nhà đầu tư ở Sài Gòn Bình Dương cũng như là Hà Nội à, rất là nhiều khách hàng liên hệ với mình à, vào bầu bàn này để mà mua để mà đầu tư như vậy thì mọi thông tin chi tiết về lô đất và những thông tin chi tiết và bầu bàng cũng như Bình Dương thì cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm like chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh cho mình ạ Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ